em ở bến xe miền Tây. Với cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn không tang tích này, em bao cho các bác ăn thua trẻ hột. Với bộ hột này nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong. Về phần test thử tang tích thì là vì thời lượng video nó cũng có hạn. Vậy nên em xin được khất các bác như khi nào mà các bác muốn được test hàng các bác cứ gọi video trực tiếp Zalo cho em em test đầy đủ tang tích cho các bác và sau đây thì em uh, giới thiệu qua về cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn không tang tích này để cho các bác hiểu hơn đây đây là cái bộ hột 2020 nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ đây có nhìn này hột rất đẹp đúng không ạ đó bộ hột này thì khi mà các bác sở hữu nó bên cơ sở em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắp bộ hột đi theo ý muốn của mình bây giờ em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó mang lại đầu tiên là em sẽ test tỷ lệ đi đều bây giờ đang là tài đúng không ạ xỉu này tài này xỉu này tài này đó bộ hột đi đều chén tài chén xỉu đúng không ạ sau đây em sẽ giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài em giữ tài cho các bác này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này đang ở tài đúng không ạ em sẽ xuống xỉu này xuống xỉu bây giờ em giữ xỉu cho các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này đang ở xỉu đúng không ạ bây giờ em lại lên tài này lên tài đúng không ạ bây giờ em lại xuống xỉu này đó xuống xỉu thấy không ạ các cái bộ hột sao ạ đi đều đúng không ạ giữ tài giữ xỉu cũng rất là dễ dàng luôn